Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuối cùng thì Tô Lâm cũng lùi bước, đừng thử đầu húc với đá Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, nước Đức là quốc gia đầu tiên không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới nhất của năm 2022 màu tím than series P của Việt Nam Nguyên nhân là do trên hộ chiếu không có nơi sinh Sau đó là một số quốc gia khác cũng làm tương tự như Đức Rất nhiều người đã câu hỏi là chỉ cần bê nguyên phần ruột của mẫu hộ chiếu cũ đưa vào mà Bộ Công an lại không làm được. Họ lại cho xóa mất phần nơi sinh, làm cho công dân Việt Nam phải vất vả đến lãnh sự quán Việt Nam để xin thêm phần bị trú rất bất tiện, tốn tiền và mất nhiều thời gian của nhân dân. Đây là hình ảnh hộ chiếu là vấn đề đơn giản nhưng ông Tô Lâm không chịu nhận sai ngay từ đầu. Đây là cái sai không thể chấp nhận được người chịu thiệt là công dân Việt Nam. Thiệt hại về công sức, tiền bạc và tinh thần là không thể thống kê nổi. Chỉ cần một cái chỉnh sửa của Bộ Công an Việt Nam là xong, nhưng 5 lần 7 lượt ông Tô Lâm vẫn không chịu sửa, làm cho người dân phải vất vả chỉ vì một lỗi rất nhỏ của họ. Ông Tô Lâm lâu nay quen đối phó với nhân dân bằng sự ngang ngược. Chỉ có dân chịu thiệt chứ công an không thể nhường. Với tư duy như vậy, ông Tô Lâm đã thành thanh kiếm sắc bén cho chế độ khi ông đạp lên luật pháp và bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến bao nhiêu năm qua. Ông Tô Lâm khi là ủy viên Bộ Chính trị thì ông ta là chính trị gia trong chế độ. Tuy nhiên bản chất ngang tàn không chịu thừa nhận cái sai của ông vẫn còn nguyên. Với một người có tham vọng leo lên ghế chủ tịch nước thì ông Tô Lâm cần thay đổi tư duy vũ lực sang tư duy làm chính trị. Tuy nhiên ông Tô Lâm vẫn chưa thích nghi được với điều này. Lẽ ra nếu ông Tô Lâm cho sửa sai vụ hộ chiếu một tiếng than ngay từ đầu thì ông lại ngoan cố không lùi bước trước dư luận. Với lỗi sai 10-10 mà còn cố tình chống lại dư luận là hành động rất non kém trong công tác làm chính trị. Một khi các quốc gia từ chối mẫu hộ chiếu mới thì trước sau gì Bộ Công an cũng phải đổi, dù cho bông bộ trưởng có cứng đầu đến đầu. Và cuối cùng cái chuyện gì đến đã phải đến. Ông Tô Lâm đành phải chịu lùi bước, nhưng lùi bước muộn của ông Tô Lâm trong mắt các đối thủ chính trị không còn là kẻ đám gườm nữa mà lập người non cờ. Muốn tranh chiếc ghế chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc mà tư duy chính trị như vậy thì khó quật được ông chủ tịch nước đương nhiệm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm trước Quốc hội. Sáng ngày 7 tháng 11 trả lời trước Quốc hội, ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã thông báo việc sửa bổ sung thông tin nơi sinh vào trang thân nhân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, nhất là Cộng hòa Séc và những nước trong khối Schengen. Việc bổ sung này sẽ được thực hiện trước ngày 1 tháng Giêng năm 2023. Ông Tô Lâm nói việc bổ sung thông tin nơi sinh và trang thân nhân hộ chiếu là cần thiết tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc nhập cảnh vào các nước. Phải chăng ông đã thừa nhận sai ngay từ đầu và sớm chỉnh sửa thì nhân dân Việt Nam đã không phải vất vả trong nhiều tháng qua. Một ông tướng công an cứng rắn, mạnh tay không có nghĩa là ông này biết làm chính trị. Những người biết làm chính trị phải nhìn ra được những rủi ro về tai tiếng với xã hội mà tránh đi tùy dư luận xã hội và dư luận quốc tế không có quyền lực cứng nhưng nó có thể xô đổ chiếc ghế của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Mặc dù vậy, những thứ này có quyền lực mềm, có thể bào mòn thêm uy tín của ông Tô Lâm mỗi ngày. Đây là hình ảnh cuối cùng thì ông Tô Lâm cũng phải lùi bước. Với tư duy rằng trong tay có súng đạn thì không sợ ai kể cả dư luận là cách suy nghĩ thiếu khôn ngoan. Có thể nói so với những người tiền nhiệm Trần Đại Quang ông Tô Lâm không những hữu ích với Đảng mà còn hữu ích với ông Tổng Bí Thư trong công cuộc đốt lò. Vậy mà ông chuyển lại quang vào tứ trụ sau một nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Công an, còn ông Tô Lâm thì vẫn dẫm chân tại ghế Bộ trưởng đến hai nhiệm kỳ và có nguy cơ không thể vào được tứ trụ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cho chảm lính của Ba Dũng, ông Tổng tính chơi Ba Dũng tiếp hay sao? Có thể nói trong cuộc đời chính trị của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có hai việc lớn mà ông cần phải làm, đó là tống Lê Thanh Hải vào tù và làm điều tương tự đối với thủ đối thủ chính trị lớn nhất đời ông là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo tình hình hiện nay, nhiều người phán đoán rằng ông Tổng đang nhắm vào ông Lê Thanh Hải với vụ khởi tố bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, những sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng thì ông Trọng vẫn chưa làm gì được mặc dù ông đã tống hai tay chân thân cận của Nguyễn Tấn Dũng vào tù. Đó là Đinh La Thăng và Trần Bắc Hà. Riêng Trần Bắc Hà thì đã chết một cách hết sức bí ẩn ở trong tù. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều năm qua kể từ khi ông Trần Bắc Hà bị bắt thì có vẻ như ông Trọng buông xuôi về vấn đề hồi tố những sai phạm của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và cũng kể từ đó, nhóm thân ông Nguyễn Tân Dũng đã trỗi dậy, mà cụ thể là ông Phạm Minh Chính đã chiếm được chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ và trở thành nhân vật quyền lực số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong chính phủ mới, con trai ông Dũng là Nguyễn Thành Nghị được che chở để gây dựng sự nghiệp chính trị tiến thân của mình. Đó là những gì đang diễn ra hiện nay và thuộc hạ của Nguyễn Tân Dũng vào tù cũng nhiều và còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng không phải là ít. Sai phạm của Nguyễn Đăng Dũng rõ ràng nhất là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước do ông thực hiện và thời đó ông cho rằng đấy là những quả đấm thép. Tuy nhiên, cho đến thời cuối nhiệm kỳ, những quả đấm thép mà ông Dũng lập ra đấy đã tàn phá đất nước hết sức nghiêm trọng. Những vụ án như Vinashin, Vinalai, vân vân đã rủm beng một thời, sau đó lại yên ắng và chùm cuối của những đại công ty phá hoại lệt kinh tế đất nước ấy vẫn chưa hề bị khởi tố. Vào ngày 3 tháng 11, tại kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú đã xác định ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Cao Thành Đồng, Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam vi phạm đến mức phải đưa ra để kỷ luật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng sau bao nhiêu sóng gió, giờ ông ta lại bị chú ý. Ủy ban kiểm tra kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy các nhiệm kỳ 2010, 2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để hội đồng thành viên, ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc quản lý sử dụng kinh phí, tái cơ cấu doanh nghiệp, làm thất thoát lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước nhiều cá nhân đã bị xử lý hình sự. Nhiệm kỳ 2010-2015 là thời kỳ ông Nguyễn Tư Dũng làm thủ tướng. Cuối nhiệm nghỉ, các tổng công ty trở thành những ung nhọt của nền kinh tế. Thay vì giải thể nó, ông Nguyễn Tư Dũng cho tái cơ cấu để tiếp tục hoạt động. Với điều đó có nghĩa là ông Nguyễn Tư Dũng đã sai chồng sai trong quyền hạn của chính mình. Tuy nhiệm kỳ 2015-2020 là thời kỳ ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng nhưng người ta cho tái cơ cấu là ông Nguyễn Tấn Dũng để rồi sau đó tổng công ty này tiếp tục yếu kém. Khi các tổng công ty dính sai phạm thì Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc là những người chịu trách nhiệm trước tiên. Tuy nhiên, hai người này chưa phải là chùm cuối trong hệ thống chỉ đạo các tập đoàn, các tổng công ty của nhà nước. Đây là hình ảnh thuộc hạ Nguyễn Tấn Dũng đã bị đưa lên thớt. Ông Nguyễn Phú Trọng là người chống tham nhũng mạnh nhất trong các đời Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được cho là nửa vời khi ông không chịu ra tay với chùm cuối của đường dây tội phạm trong hệ thống quyền lực của Việt Nam. Ông Trọng thường đánh án theo kiểu đánh từ đuôi đánh tới, chưa tới đầu rắn thì ông Trọng đã bất lực nên rất nhiều vụ án chùm cuối vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong khi những người thừa hành thì phải chịu sự trừng phạt rất nặng nề. Đánh tham nhũng như thế, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà làm cho thế lực của Nguyễn Tân Dũng sụp đổ cho được.